chào tất cả các bạn Chúng tôi là nhóm Double Wish Thử thách hôm nay là có gì trong hộp có hai đội Mỗi đội gồm một thành viên Double Wish và một khách mời Cho một phút, mỗi đội cử một thành viên diễn tả và người còn lại đoán vật trong hộp Chào mọi người, tôi tên là Akari của YouTube channel Ăn Cả Rương yeah. Dạ. Và... À, chào mọi người, mình tên là Dương Dung dạ. Rất uh, vui được gặp mọi người yeah. Dạ. kệ Đấy. cứng cứng cứng nhớ hay thương một chiều thu vương nước cái nước cái đó cái này à, là quấn 不必不不得不不。 <laughs>

Ủa? Vâng. Ê, cái gì? Cái gì? Ê. Đúng, đúng, đúng bằng, đúng bằng, đúng bằng Đúng bằng Con chó, con chó Không, nhưng mà chết rồi Mà, chết rồi Ý Ý Ý Chết hả? Hay là của bông Ý không biết đâu cho cho cô gái cô gái cho cô gái ừ, nhưng người mà... Việt Nam ăn cái này tóc ông ờ. này là có có lồng có lồng có người Việt Nam thật là cái gì cái gì phải ôi trời ơi cho cô gái này à. đi đi đi ờ. えー、目を目を目を目をえー、えー、あいやうんうんああああkhông phải không phải không phải đồ ăn đồ ăn đồ ăn đồ ăn đồ ăn có thể ăn chưa xong chưa xong à có nước gì à cá cá ừ.

nước Ê, Xuân nước hả? Có, có Ê, ê, ê Ê, con gà À, biết rồi, biết rồi, con mà à. bạn thích tập này thì like, share, subscribe nhé